một lần yêu đương chắc chờ ta chợt biết rằng đường vào tình yêu lắm đam mê lắm nỗi nhọc nhằn ta yêu người bằng con tim tha thiết rời vòng tay người bỏ ta đâu biết thật dài đêm trong mắt đỏ yêu lạc nêu rồi lời tình đâu môi đã cho ta heo mòn tuổi đời đôi môi nào tìm nhau đêm tóc rồi nhạt màu môi